tôi lớn lên khi đất nước không còn chia bắc nam chẳng biết chiến tranh là gì chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiêu tem không biết bó bó là gì chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời là đến những nơi xa xôi với những con người cành ngôi sao vàng chết bước một thời chiến đến cha tôi anh hùng một thời gian khó mẹ tôi đảm đang thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời dù bao gian khó trong gai đời tôi đứng dưới bóng cờ làm con tim ngân lên tiếng ca đoàn quân Việt Nam đi đất nước không còn chia bắc nam chẳng biết chiến tranh là gì chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiêu tên, không biết bó bó là gì chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dàng là giây phút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm bao bao người chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời là đến những nơi xa xôi với những con người cảnh ngôi sao vàng trên mũ một thời chiến đấu cha tôi anh ơi một thời gian khó mẹ tôi đảm đang thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiêm bom để rồi nay bước trên con đường đời dù bao gian khó trong gai đời tôi thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca trôi bao đổi thay đến với cuộc đời thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời lòng bồi hồi thời chiến một thời gian khó mẹ tôi đảm đang vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời dù bao gian khó trong ngày đời tôi đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca